Xin hỏi bệnh viêm mũi dị ứng có phải là bệnh oan nghiệp không? Xin hỏi loại bệnh này có phải thuộc về oan gia trái chủ dự thân không? Làm sao mới có thể tiêu trừ được gốc bệnh này? Phật Pháp nói gốc bệnh có ba loại. Một loại là bệnh sinh lý. Những bệnh sinh lý này, ví dụ như nói bạn bị nhiễm virus, Ăn uống sinh hoạt không cẩn thận bị nhiễm bệnh. Bệnh này thì phải tìm bác sĩ. Loại thứ hai chính là oan gia trái chủ. Bác sĩ không có cách chữa trị. Bệnh này nhất định phải hóa giải, đàm phán điều kiện để hóa giải với họ. Giống như tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ Nếu họ chịu tiếp nhận thì họ sẽ rời đi Loại thứ ba là Bệnh nghiệp chướng Bệnh này rất khó Không thuộc về bệnh sinh lý Cũng không thuộc về quan gia trái chủ Là do ác nghiệp trong đời quá khứ quá nhiều Có thể cứu được không? Có thể Không gì là không cứu được vì cứu tế nào chân thật sám hối. Sao không tái phạm nữa? Sự sám hối này không phải là nằm ở hình thức. Đây là điều trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi. Biết sai rồi thì có thể sửa. Giống như Khổng Phu Tự đã nói, không phạm lỗi hai lần. Lỗi lầm chỉ có một lần. Mình biết rồi thì sau này không phạm lỗi giống như vậy nữa. Đây gọi là chân sám hối ngay cả bệnh nghiệp chướng cũng có thể hóa giải. Tiếp theo là câu thứ năm. Mấy năm trước, đệ tử vì trường bối và tổ tiên mà đã lập một bài vị giảng sanh ở trong một ngôi chùa lớn Tên của người chưa giảng sanh được che bằng giấy đỏ. Lúc đó, chùa có quy định phàm là người viết tên trên bài vị sau khi giảng sanh thì nhất định phải làm phần sự siêu độ ở chùa này. Y theo giá cả mà thu phí. Nhưng phần sự trong chùa phần lớn chỉ là hình thức. Hiện đây đệ tử nghe kinh đã rõ lý rồi. Hy vọng trong tương lai, sau khi người thân giảng sanh, thì đến nơi khác làm tam thời kỳ niệm và bố thí. Nếu không thông báo cho ngôi chùa khi xưa, mà vẫn để nguyên bài vị còn giấy đỏ che tên của người mất ở đó, xin hỏi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến người mất không? Rất nhiều người đều có câu hỏi như vậy. Nếu bạn thường xuyên đọc kinh, nghe kinh, thì những sự việc này bạn đều hóa giải được cả. Đều không có vấn đề gì. Chúng sanh trong thế giới u minh, độ nhạy cảm của họ vượt hơn chúng ta nhiều lần. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều có cảm ứng không nhất định là ở một nơi nào. Cho dù bạn ở nước ngoài cũng là tâm tâm tương ưng. Chỉ cần thực sự có thành ý, đem công đức tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật, hoặc là công đức đoạn ác tu thiện của mình hồi hướng cho họ, tỷ đều có hiệu quả thù thắng mà không cần quan tâm đến những siêu độ trên hình thức ở trong chùa. Phải hiểu đạo lý này. Ở trong chùa, dùng hình thức siêu độ người thân quyến thuộc của mình nhất định phải tham gia phải theo các pháp sư cùng làm Phật sự siêu độ. Vì sao vậy? Bạn không hiểu nghi thức siêu độ. Các Pháp Sư dẫn dắt bạn, bạn làm theo họ. Tâm của bạn thành cẩn hơn, thân thiết hơn tâm của Pháp Sư. Hiệu quả đó sẽ rất lớn. Cho nên nói hai bên làm tăng tượng duyên. Các Pháp Sư dẫn dắt bạn, bạn giúp các Pháp Sư. Hiệu quả rất thiết thực Hiệu quả rất thù thắng Nếu như nói chỉ để Pháp Sư làm mà chính mình không quan tâm thì hiệu quả đó sẽ rất ít. Quan trọng nhất vẫn là tâm của mình. Phải dùng tâm chân thành mà làm. Tiếp theo hỏi, nếu có thể thật thà chuyên niệm A-di-đà Phật có phải là A-di-đà Phật cũng có thể gia trì, khiến cho đệ tử từ tính nguyện không kiên định mà dần dần đi về hướng tính nguyện kiên định không? Cho dù trong tâm có nghi hoặc, có phải là A-di-đà Phật cũng niệm con dưới sự gia trì của Phật lực thì dần dần tiêu trừ hoài nghi của con? Từ đây mà tiến vào dòng tuần hoàn tốt đẹp, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, phải không? đạo lý là như vậy là không sai nhưng thực sự không hoài nghi thì quá khó đây là chúng tôi ở trong quá trình giảng kinh có nói đến tinh vật thật ra là không dễ vì sao vậy? Tin thật sự là bạn phải làm được mới là tin thật sự. Bạn không làm được thì đó không phải là tin thật sự. Ờ, làm được điều gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập tiện nghiệp. Bạn làm được chưa? À, bạn chưa làm được thì tính tâm của bạn không đáng tin. À, Cho nên, thật sự tin Phật chính là phải y giáo phụng hành không phải là giảng giải. Giảng giải không có tác dụng. Giảng kinh mà không y giáo phụng hành là tu phước báo. Là phước đức, chứ không phải công đức. Phước đức Lục tổ Huệ Năng trong đàn kinh nói rất hay. Chẳng giúp được gì cho sanh tử đại sự cả. Hay nói cách khác, tương lai bạn luân hồi. Đáng luân hồi thế nào, vẫn phải chịu luân hồi thế đó. Công đức có thể giúp đỡ. Công đức là gì? Công đức là giới định tuệ. Do giới đắc định, do định khai tuệ, đó là công đức có thể giúp đỡ bạn thoát khỏi lục đạo. À, Công đức lớn thì thoát khỏi thập pháp giới. Không thể không hiểu điều này. À, Nói một câu tổng kết thì nhất định phải nghiêm túc làm. Có thể làm được thật thà, chuyên niệm A-di-đà Phật. Một đời này của bạn sẽ thành Phật. À, Thế nào gọi là thật thà? Ở trong đời sống hàng ngày, bạn công phu niệm Phật đắc lực. Đắc lực chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Làm việc thì cứ làm, nhưng Phật hiệu không gián đoạn. đi gọi là thành phiến. Đi là nhất định dạng sanh. Hơn nữa, phẩm vị rất cao. Bởi vì bạn thực sự làm được điều đã nói trong phẩm tam bối dạng sanh của Kinh Vô Lượng Thọ phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề chưa phát Thật thà chuyên niệm chính là phát tâm Bồ Đề. Lời này là Đại sư Ngẫu Ích đã nói. À, Ở trong A-di-đà Kinh Yếu Dạy đã nói. Nó cũng rất hay. Chỉ à, cần bạn thật thà, à, không xen tạp, không hoài nghi, chính là tâm Bồ Đề. Nhất tâm nhất ý cầu sanh thế giới cực lạc. Đối với thế gian này thì phai nhạt. À, thế gian này không có gì để tham luyến. À, Một lòng khát ngưỡng thế giới cực lạc. Một lòng muốn thân cận A-di-đà Phật. Tâm này chính là tâm du tự Bồ Đề. Tiếp theo, họ lại hỏi, trong giai đoạn tu học mà tính nguyện đối với dạng sanh cực lạc chưa kiên định, trong tâm chưa hoàn toàn tương ưng với 48 nguyện của A-di-đà Phật, khi có bệnh khổ, tai nạn, có thể thật thà niệm Phật. Liệu A-di-đà Phật có thể giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ ách được không? Bạn không cần phải hoài nghi những điều này. A-di-đà Phật vĩnh viễn chăm sóc chúng sanh khổ nạn. Nhưng chúng sanh quên mất A-di-đà Phật. Khi nào bạn nghĩ đến thì cảm ứng hóa ra ở ngay trước mắt. Điều này ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã giảng vô cùng thấu triệt. Bạn nghe nhiều thì tự nhiên hiểu rõ thôi. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử có ý quy y cửa Phật. Không biết phải nên làm thế nào mới có duyên tốt này. Quy y trên hình thức thì rất dễ. Quy y thực sự thì thật không dễ vì sao vậy quy y thực sự thì bạn nhất định phải làm được điều đầu tiên trong tịch nghiệp tam phước đó chính là hiếu thân tôn sư từ tâm không giết tu tập thiện nghiệp hay nói cách khác tôi nói rõ ràng hơn tường tận hơn là bạn đem đệ tử quy Tái tự cảm ứng thiên Tập tiện nghiệp đạo kinh Thực hiện ba được bộ kinh này ở trong đời sống Thực hiện ở trong công việc Thực hiện ở nơi đối người tiếp vật Sau đó bạn lại thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Vì bạn là đệ tử Phật chân thật dạ, Là đệ tử quy y chân thật dạ, Nếu chưa có ba nền tảng phía trước thì như Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai đã nói, quy y của bạn là danh tự dị, chính là hữu danh du thực. Trên hình thức đã làm quy y cho bạn rồi, đã trao chứng nhận quy y cho bạn. Bạn trọ giới rồi, thì trao giới điệp cho bạn, nhưng bạn còn chưa làm được. Bạn là hữu danh du thực. Tiếp theo là câu hỏi thứ 8. Hết tẩy pháp từ tâm tưởng sanh. Có phải là ý nói tạo tác của ba nghiệp thân khẩu ý hay là chỉ nói riêng ý nghiệp thôi? Trong tam nghiệp thì ý nghiệp là chủ tể. Không có ý nghiệp thì nhất định không có tạo tác của thân và khẩu. Tạo tác của thân khẩu và ý nghiệp là kết thành một khối. Hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Bạn nhắc đến ba nghiệp thân khẩu ý, phạm vi này vô cùng nhỏ hẹp. Nói không sai. Nếu bạn học Phật càng học thì cảm thấy câu này càng sâu, càng rộng. Rộng đến mức nào toàn bộ khởi nguồn của vũ trụ là từ tâm tưởng sanh. Dạ, vũ trụ từ đâu mà có? Sanh mạng từ đâu mà có? giảng pháp từ đâu mà có? Đều là từ tâm tưởng sanh. Tập pháp giới y chánh ra nghiêm không lìa tâm tưởng. Câu hỏi tiếp theo Đệ tử đã niệm Phật được mấy năm Nhưng vẫn rất sợ tối Mấy người chị của con Cũng là như vậy Xin hỏi Làm thế nào mới tốt? Một số người Trong một số hoàn cảnh đặc thù Thì có sự sợ hãi như là sợ tối, sợ bóng tối. Đây đều do nhân từ trong đời quá khứ. Tôi giới thiệu cho bạn xem một bộ sách. Tiến sĩ Weiss, người Mỹ, có bốn cuốn sách. Bốn cuốn sách này hiện nay lưu thông rất rộng. Tôi đã đều xem qua điều quan trọng trong đó tôi đều trích lục ra rồi. Làm thành một đĩa DVD gọi là trích lục bốn cuốn sách của Weiss. Bạn xem tự đĩa này, vấn đề của bạn có thể được giải quyết. Nhưng ở trong đời quá khứ, cho nên bạn mới có loại tình trạng này. Ở nước ngoài, bác sĩ tâm lý rất nhiều, rất phổ biến. Ở Trung Quốc có thể không giống như ở nước ngoài. Bạn tìm bác sĩ tâm lý làm thôi miên cho bạn. Để bạn quay về đời quá khứ. Tìm nguyên nhân này thì sẽ tìm được. Sau khi tìm được thì bạn sẽ hiểu rõ. Nỗi sợ này sẽ tiêu trừ. Câu hỏi thứ 10 Bạn bè tặng cho con một cái chuyện Kinh Luân Mật Tông nói Tay lắc chuyện Kinh Luân có công đức bất khả tư nghị Căn cứ vào điều gì Người tu trì tịnh độ có thể thường dụng được không? Trong Kinh Bát Nhã nói rất hay, Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Vì sao vậy? Là vì căn tánh của chúng sanh không tương đồng. Tu học thì phải hiểu. Người xưa không giống như người hiện nay. Người xưa biết đời đời tương truyền. Giáo chi đạo quý dị chuyên Đây là giáo học truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc Trong nhà Phật Các vị cũng thường nghe thấy hai câu nói Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Cùng với câu giáo chi đạo quý dị chuyên Không hẹn mà gặp Là cùng một ý nghĩa cho nên, dù học gì, thì sau khi lựa chọn pháp môn rồi, bạn phải nhất môn thâm nhập, bạn không được thay đổi. Khi bạn thay đổi thì hiệu quả sẽ không còn nữa, bị phá hoại rồi. Nếu bạn muốn học mật, thì bạn y theo phương pháp của mật tông để tu hành. Nếu tu tịnh, thì bạn chuyên môn y theo phương pháp của tịnh tông mà tu hành, không được lẫn lộn với nhau. Lẫn lộn với nhau thì không có chỗ tốt. Cổ Đại Đức có nói Thiền tịnh song tu Thiền mật song tu Mật tịnh song tu Có cách nói này Cách nói này gọi là phương tiện nói Vì sao vậy? Vì họ không buông xuống được à, Họ là người học thiền Không buông xuống được Người mà nói với họ rất cao minh Nhìn thấy họ học thiền không có thành tựu Khuyên họ học mật họ lại không chịu làm Cho nên mới nói với họ là Thiền mật song tu rất tốt à. Đây là tiếp dẫn họ Dẫn dắt họ à, Hoặc là mật tịnh song tu Đều là một loại phương pháp tiếp dẫn à, Người thật làm thì sao? Người thật làm không phải như vậy Người niệm Phật chân chánh nói cho bạn biết họ chỉ có một câu Phật hiệu. Họ cần phải đọc kinh không? Không cần. Cần phải nghe kinh không? Không cần. À, Vì sao vậy? Nghe kinh, đọc kinh đều không thể khiến họ được nhất tâm. À, nhất tâm là chuyên niệm. Vậy tại sao bảo bạn nghe kinh? Bởi vì bạn có nghi hoặc Hiệu quả của kinh sẽ giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Tính tâm thật sự sanh khởi rồi thì không cần nghe kinh nữa. Kinh Vô Lượng Thọ là giảng giải cho bạn lý luận về tịnh độ. Những à, phương pháp tu tịnh độ, những cảnh giới tu tịnh độ. Bạn đối với những điều này không có mảy may nghi hoặc. Tôi đã một lòng niệm câu Phật hiệu đến cùng Vậy thì thành công rồi, còn phải nghe gì nữa Cho nên Người tượng thượng căn Và người hạ ngu Hai loại người này dễ độ Họ không nghi hoặc, họ không có nghi vấn Người tượng tượng căn Họ vừa nghe thì hiểu toàn bộ Giống như Đại sư Huệ Năng đó là người tượng tượng căn. Có rất nhiều người bạn xem giống như ông già bà lão ở dưới quê. Họ không biết chữ, là người hạ hạ căn. Họ không nghi hoặc. Bạn bảo họ niệm một câu A-di-đà Phật thì cả đời họ sẽ niệm A-di-đà Phật đến cùng. Họ cũng không thay đổi. Họ tin tưởng. Một lòng, một dạ. Bạn nói với họ bất kỳ pháp môn gì họ cũng không nghe. Sau cùng, giảng sanh thoại tướng tù thắng. Phẩm vị rất cao. Còn lại một số lượng rất lớn, khó độ nhất. Đó là tượng chẳng ra tượng, hạ chẳng ra hạ. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm là vì ai? Chính là vì những người rất khó độ ở trong đó. Ta chẳng phải thượng căn, đã chẳng phải hạ ngu. Cho nên người trung căn rất khó độ. Vì sao vậy? Vấn đề của họ rất nhiều, nghi ngờ rất nhiều, ý kiến rất nhiều, nên rất phiền phức. Vậy mới mở ra tám dạng bốn ngàn pháp môn. Phải hiểu đạo lý này. Có người xem thấy người học Phật tinh tấn thì nói quá chấp trước. Xin lão Pháp Sư khai thị chỗ khác nhau của chấp trước và tinh tấn. Tinh là tinh thuần. Cũng chính là nói thuần mà không tạp gọi là tinh. Đồng thời học hai thứ thì là tạp rồi. Nhất môn thâm nhập, đây là tinh. Tấn là tiến bộ, không thoái lui. Chúng ta tu tịnh độ. Phật ở trong kinh dạy dỗ chúng ta. Đây là đích thân từ miệng Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra chấp trì danh hiệu chấp chính là chấp trước trì là bảo trì à, đây là nói với người nào là nói với người căn tánh trung hạ bạn nhất định được giảng sanh à, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư chấp trì danh hiệu là bạn có chấp trước Nếu không có chấp trước thì sao? Không có chấp trước thì bạn sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Bạn có phải là tinh tấn không? Tinh tấn. Tinh tấn thực sự mà không chấp trước. Nếu bạn không tinh tấn, thì không thể dạng sanh. Cho nên chấp trì danh hiệu nhất định được dạng sanh tịnh độ. Tịnh độ là pháp môn rất đặc biệt, rất tù thắng Dạng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Ở bậc hạ hạ phẩm trong gọi phẩm thánh đồng cư Có thể hưởng thụ bình đẳng với người sanh về thượng thượng phẩm gọi thật báo à, Hưởng thụ điều gì? Trí tuệ, thần thông, đạo lực Là à. bình đẳng à. Điều này bất khả tư nghị đây là điều mà trong tám dạng bốn ngàn pháp môn không có. Đây cũng là Phật nói với chúng ta. Hơn nữa là A-di-đà Phật, Đích Thân nói, đã nói trong 48 nguyện. Bạn xem, chúng sanh mười phương niệm Phật giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là địa vị như thế nào? là Bồ Tát Thất địa, Thất địa trở lên gọi là A Duy Việt Trí. Bạn xem người dẫn sanh về Hà Hà phẩm ở cõi Phạm Thánh đồng cư. Ngay cả tư cách tu đà hoàng còn không đủ. Vừa sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, tự nhiên trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ bằng giới Bồ Tát Thất địa. À. Nói không thông Không có ai tin Cho nên gọi là pháp môn khó tin à, Đây là nguyên nhân gì? Bạn tỉ mỉ quan sát thì sẽ hiểu rõ. Đến thế giới cực lạc à, là nương vào quang minh của A Di Đà Phật, cũng chính là nói thần thông đạo lực tướng hạo của bạn đã được A-di-đà Phật gia trì. Không phải là tự bạn tu được. Công phu tu của bạn thân bạn chưa tới. Chúng ta đang nói về dạng sanh đến hà hà phẩm ở cõi phàm thánh đồng cư. Đến khi nào bạn mới tu đạt đến công phu này? 12 kiếp. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu hành 12 kiếp. Điều này là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói 12 kiếp bạn mới tu đến được. Lúc đó thì thần thông đạo lực là của chính bạn. Trước đó thì là của A-di-đà Phật. Chúng tôi lấy ví dụ để bạn dễ hiểu. Bạn là người nghèo hèn. Nghèo là không có tiền, không có tài phú, phải đi xin ăn. hèn là gì? À, không có địa vị, không có địa vị trong xã hội. Nghèo đến mức cùng cực phải đi ăn xin. À, Đột nhiên, bạn được nhà vua nhìn thấy à, Nhà vua bảo bạn theo hầu vua À, ra khỏi cửa, nhà vua ngồi trên xe, bạn cũng ngồi trên xe. Nhà vua mặc y phục, bạn cũng mặc y phục. Nhà vua ăn uống, bạn cũng được ăn. Là giống sự việc này. A-di-đà Phật giống như nhà vua vậy. Chúng ta giống như người ăn mày, như chạy vào hoàng cung. Thì à, được thơm lây từ Ngài. Là đạo lý như vậy. Đến khi nào thì chính chúng ta mới có trí tuệ thần thông đạo lực như vậy? Sau 12 kiếp thì mình tu thành. Khi đó cũng là như vậy, nhưng đây là của chính mình. Chính mình dần dần nâng lên từng tầng từng tầng, nâng lên đến vị thứ này. Cho nên, đây là môi trường đặc thù. Trong cõi nước mười phương chư Phật không có. tầng hư không khắp Pháp giới, chỉ có thế giới cực lạc có. Cho nên, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên người giảng sanh về tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật không khuyên người giảng sanh về tịnh độ của thế giới ta bà. Ngài có cõi thật báo, Ngài có cõi phương tiện. Bạn xem, Ngài đâu khuyên người giảng sanh. Ngài khuyên người đến thế giới cực lạc. Rất có đạo lý, Phật rất từ bi tuyệt đối không keo kiệt, nhất định con phải đi theo ta. Ngài không như vậy. Ngài giới thiệu người khác cho bạn. Cho nên ân đức này quá lớn. Chúng ta tin tưởng lời giới thiệu của Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tin tưởng 48 nguyện của A-di-đà Phật. Mỗi nguyện đều thành hiện thực. Không có nguyện nào là nguyện suông Thực sự làm cho rõ ràng Làm cho sáng tỏ Thì bạn sẽ một lòng một dạ Nhất tâm tu pháp môn tịnh độ Đời này nhất định đến tịnh độ Nhưng bạn phải thực sự buông xuống thế gian này Nếu danh gian lợi dưỡng từ tư tự lợi Hưởng thụ ngũ dục lục trần Tham sân si bạn không buông xuống được Thì bạn không đi được Những thứ này là gì? là gánh nặng. Nó sẽ kéo bạn lại thế giới ta bà, à, trói buộc bạn vào lục đạo luân hồi. Vậy thì bạn không có cách gì. À, cho nên những thứ này thầy đều phải buông xuống. Khi nào thì buông xuống? Không phải nói đến lúc lâm chung mới buông xuống. Hiện tại phải buông xuống. Hiện tại buông xuống thì bạn nắm chắc. Lâm chung mới buông xuống thì không nắm chắc. À. Cho nên phải làm cho rõ ràng đạo lý này. Câu hỏi tiếp theo Đệ tử đang theo học ngành giáo dục triết học và phương diện đạo đức Phật Pháp nói nhất môn thâm nhập, nhưng chúng con khi còn học tập phải xem rất nhiều tác phẩm trong và ngoài nước. Làm thế nào mới có thể kết hợp việc học tập bình thường để làm được nhất môn thâm nhập? Vấn đề mà bạn đang hỏi, trong lúc giảng kinh tôi nói rất nhiều. Bạn có thể tham khảo nhưng tốt nhất tôi mong bạn có thể đến thang trì ở lưu gia tỉnh an huy để học tập một tuần à, gần đây một vị là du học sinh ở canada trở về anh đó đến đó học tập bốn ngày đã khóc lóc thảm thiết à, khi làm báo cáo học tập của anh. Anh đi du học ở nước ngoài, tiêu phí của cha mẹ hơn 500.000 đô la à, để học suốt 3 năm. Anh nói không bằng học ở Lu Giang 3 ngày. Báo cáo này vô cùng cảm động lòng người. Bạn hãy đến than trì học tập một tuần thì bạn sẽ biết. Còn việc làm thế nào kết hợp truyền thống Trung Quốc với học thuật hiện đại để cho người hiện nay đều có thể có được trí tuệ chân thật, lìa khổ, được vui, bạn hãy đích thân tự đi xem thì bạn mới có thể hiểu rõ. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Phật nói dạng vật đều bình đẳng, động thực vật đều có sinh mạng. Ăn thịt bằng giới sát sanh. Nhưng cũng như vậy, rau xanh đều có sinh mạng. Chúng ta cắt chúng xuống để ăn. Vậy vì sao không phải là sát sanh? Câu hỏi này của bạn hỏi được rất hay. Hỏi được rất sâu. Con người có thể không ăn không? Có thể. Bạn xem, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, một ngày ăn một bữa. Chúng ta ở trong kinh xem thấy, A-la-hán trụ ở thế gian này một tuần ăn một bữa, Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa. lên đến thiên nhân ở cõi trời sắc giới thì không cần ăn uống nữa. À, trời sắc giới là người đắc thiền định, đắc được sư thiền, thì tài sắc danh thực tùy đều không có nữa. Đây là công phu. À, Chúng ta ở thế gian này gọi là nghiệp báo bạn nhất định phải có ăn uống không có ăn uống thì sẽ không thể sống được bạn không thể sống được thì bạn cũng không thoát khỏi lục đạo luân hồi ở trong lục đạo thì luôn là oan oan tương báo đạo lý này rất sâu nói cho bạn suốt hai tuần đó cũng không xong À, nhất định phải ăn bạn tự nghĩ xem bạn ăn thịt người thì tốt hay là ăn thịt động vật thì tốt đây là chọn lựa bạn ăn thịt cha mẹ bạn thì tốt hay là ăn thịt người khác thì tốt nếu buộc phải chọn thì bạn sẽ không ăn cha mẹ mình bạn sẽ ăn người khác con người so với động vật thì bạn ăn động vật chứ không ăn người nếu so sánh động vật với thực vật vậy thì bạn vẫn bỏ động vật mà ăn thực vật bạn so sánh từng tầng từng tầng bạn sẽ hiểu được là không như nhau à, à, thực vật là sinh vật à, nhưng chúng không có cảm tình chính là nói không có tâm báo thù chúng không có tâm oán hận khi bạn ăn động vật thì động vật có báo thù có oán hận chiêu cảm đến điều gì sự không như ý ở đời sau. Vấn đề này thì nghiêm trọng. Thực vật thì không. Hơn nữa, sau khi nó phát triển rồi thì nó hy vọng bạn ăn nó. Vì sao vậy? Nó tu cúng dường. Nó cũng biết tu phước. Chúng tôi ở Úc tự trồng rau. Rau mà chúng tôi trồng không có hóa chất, không có thuốc bảo vệ thực vật. À, hơn nữa phát triển còn tốt hơn nông trường thông thường. À, <clears throat> à, chúng tôi để cho những rau củ này nghe Phật hiệu, nghe giảng kinh. Chính là dùng băng ghi âm phát cho chúng nghe. Chăm sóc chúng vô cùng chu đáo. À, Đồng tu quản lý vườn rau à, Có một buổi tối nọ đã nằm mộng Mộng thấy mướp đến tìm anh ấy à, Nó nói mướp quá già rồi Anh phải nhanh chóng cắt xuống Nó đã rất già rồi Anh ấy cảm thấy kỳ lạ Hôm sau đã đến vị trí đó để tìm Quả nhiên tìm được rồi Nói ở phía sau đám lá nên sơ ý không nhìn thấy đó Thật sự là quá già rồi Già đến mức nào Không thể ăn được nữa Cho nên đã giữ lại để làm giống Bạn xem thực vật Hoa cỏ, cây cối đều thông nhân tánh Chúng ta có ân đức với nó Nó cũng báo ân cho chúng ta Báo ân của nó chính là dùng điều này để cúng dường đại chúng Những sự việc này bạn phải học tập cho tốt thì bạn mới thực sự hiểu rõ được hiện tượng của vũ trụ nhân sinh. Câu hỏi tiếp theo Nếu hoa cỏ cây cối có linh tánh Xin hỏi khi chăm sóc dường tược Chân chúng ta đạp lên cỏ non Thậm chí là gì để làm đẹp giường mà phải cắt sạch. Như vậy có phải là cũng làm tổn hại chúng không? Hay là trước khi đạp lên hoặc trước khi cắt thì nói xin lỗi chúng đồng thời khuyên chúng giảng sanh về thế giới cực lạc. Đúng. Ở trong giới kinh Phật nói với chúng ta, tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ non. Chỗ này có đường đi. Bạn muốn đi đường tắt mà bạn dẫm lên cỏ để đi qua. Đây là sai. Bạn làm tổn thương cây cỏ cũng chính là bạn không tôn trọng chúng. Trừ khi bất đắc dĩ không có đường, không có đường thì được. Cho nên thông tình thông lý. Không có đường đi thì bạn chỉ nhẹ nhàng đạp lên cỏ mà đi qua. Nếu có đường thì không được. Nếu bạn muốn chặt cây. Trong kinh Phật nói trước đó ba ngày. Bạn phải tụng kinh hồi hướng cho chúng. Bạn phải thuyết pháp cho chúng. Phải nói với chúng ba ngày sau. Tôi sẽ chặt cây này của bạn nhằm mục đích gì? Mời bạn chuyển nhà. Đây chính là thần cây, thần hoa, từng cây cỏ. Họ sẽ chuyển nhà. Ở Úc, chúng tôi có căn nhà cũ, rất cũ rồi. Chúng tôi không cần nữa và phá bỏ để xây lại, bởi vì xây lại thì xe phải đi qua. Cây cối trồng ở phía trước phải chặt đi mấy cây. Trước ba ngày, chúng tôi làm phần sự cho chúng. Sau khi chặt rồi thì từng cây về báo mộng. Ông nói chúng tôi vẫn chưa kịp đi. Hy vọng sau này các thầy chặt cây thì báo trước cho chúng tôi 7 ngày. Chúng tôi mới hiểu được. Người ở Úc làm việc đều vô cùng chậm rãi. Nơi này của chúng ta thì ba ngày là được. Họ cần đến 7 ngày. Chúng ta phải hiểu hoàn cảnh ở nơi này. Quỷ thần giống như con người vậy, không giống như chúng ta ở đây. Họ làm gì cũng phải chậm lại nửa nhịp, thậm chí là chậm một nhịp. Thông tình đạt lý, thì chúng ta chung sống hòa thuận, đối xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Cho nên thái độ bạn nói ở phía sau rất chính xác. Câu hỏi tiếp theo, có một vị xuất gia đã dạng sanh, lúc sanh tiền đã nói với mẹ chồng của con rằng người ăn chay trường có thể ăn hầu, ăn trai, chính là loài có vỏ. Mẹ chồng con rất chấp trước đối với cách nói này, xin lão Pháp Sư từ bi khai thị, tốt nhất là không ăn. Vì sao vậy? Những loài này thuộc về động vật. Trừ khi có bệnh, thầy thuốc kê thuốc thì có thể dùng. Nếu không phải thuốc thì không được. Thật sự trì giới tinh nghiêm thì dùng cho thuốc thì cũng không dùng. Họ phải tìm sản phẩm khác để thay thế. Đây là dưỡng tâm từ bi của chính mình. Không kết oán thù với chúng sanh. Ở Hồng Kông, sau khi tử vong, ở bệnh viện, thì lập tức bọc thi thể lại. Đáng tiếc là Hồng Kông không có làng Di Đà có thể trợ niệm dạng sanh. Nên làm thế nào mới tốt? Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là có thể xây dựng được làng Di Đà ở Hồng Kông để trợ niệm giảng sanh, giúp người niệm Phật. Đây là tốt nhất. Nếu ở Hồng Kông không có điều kiện này, Đương nhiên phương pháp tốt hơn là công phu niệm Phật của chính mình thành thục. Khi lâm chung thì không phải lo lắng. Thật sự giảng sanh. Ở nơi này, vừa dứt hơi thở thì bạn đã đến thế giới cực lạc rồi. Không có thân trung ấm. Đây là người thật sự có công phu thành phiến mới có thể làm được. Công phu kém một chút thì cần trợ niệm. Duyên phận của con người không như nhau. Nếu như khi tuổi tác lớn, thân thể suy yếu mà mong muốn dạng sanh thì trong nước vẫn còn có một số đạo tràng như Đông Thiên Mục Sơn, chùa Bách Quốc Hương Long. Ngoài những nơi này ra, còn có không ít đạo tràng, đều xem trọng sự chăm sóc khi lâm chung, đều có thể cho chúng ta xem xét Câu hỏi thứ hai, đệ tử làm công quả ở đạo tràng, buổi sáng, mỗi ngày vừa thức dậy, thì trong tâm đều sanh khởi rất nhiều ác niệm. Hơn nữa, khi tập trung tinh thần hoặc nhìn thánh tượng Phật Bồ Tát, thì trong tâm cũng thường xuyên khởi ác niệm. Xin hỏi, có phải nên đối trị như thế nào? À? Nguyên nhân này chính là do trong a lại gia thức tập khí ác nhiều quá nhiều hơn nữa lực rất mạnh à, tương lai nó cởi tác dụng chính là khi lâm chung thì nó sẽ dẫn dắt bạn vào ba đường ác. Tập khí tham luyến là nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ. Tập khí sân giận là nghiệp nhân của cõi địa ngục. Ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh. Ngạo mạn là nguyên nhân đọa vào Atula là sát. Phải biết điều này. Nếu bạn không muốn tương lai đến những nơi ác đạo này, thì hiện tại bạn phải đoạn dứt những tập khí bất thiện này. Có thể đoạn được không? Có thể, không có gì không thể đoạn được Chỉ cần bạn biết sợ cái khổ Nơi ác đạo Thì bạn sẽ thật sự làm được Bạn muốn nói điều này rất khó khăn Con không đoạn nổi Vậy thì bạn vẫn thờ ơ với cái khổ nơi ác đạo Thật sự sợ cái khổ nơi ác đạo Thì dụng khí của bạn sẽ đề khởi ra thôi Tâm dụng mạnh tinh tấn sẽ hiện tiền còn việc dùng phương pháp gì thì căn tính của mỗi người không như nhau à, nếu mình không biết chọn pháp môn thì niệm phật là thuận tiện nhất ba căn nhiếp trọn lợi độn đều thâu à, trong suốt 24 giờ không để câu Phật hiệu này gián đoạn à, thì sẽ sinh ra hiệu quả rất tốt Niệm Phật ban đầu cũng khó à, Đại khái là tuần đầu tiên Sau một tuần thì sẽ rất bình thường à, Tuần đầu tiên thì phải cắn răng chịu đựng à, Phải vượt qua tuần này Dần dần sẽ vào được trạng thái bình thường Câu hỏi thứ ba Có đồng tu nói chữ bát nhã ở trong tâm kinh Có nghĩa là trí tuệ Có đồng tu khác thì nói là duyên khởi tánh không Xin hỏi rốt cuộc là ý nghĩa gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta đã học được một thời gian rất dài rồi. À, Đối với câu trong dạ kệ khai kinh đã nói dạ nguyện giải dư dạ lai chân thật nghĩa đáng lẽ bạn phải có ít phần thể hội rồi chứ à, như lai chân thật nghĩa là trong tự tánh dũng có Trong Kinh giáo Đại Thừa thường nói Ngoài tâm không Pháp Ngoài Pháp không tâm Thế nào là Như Lai chân thật nghĩa? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là Như Lai chân thật nghĩa Nếu bạn vẫn còn có phân biệt chấp trước Thì không phải là ý của Phật vì là ý của ai? Là ý của chính bạn. Bạn hiểu rõ rồi. Vì động tu đó của bạn nói trong tâm kinh, bát nhã nghĩa là trí tuệ, ý đó của anh ấy không phải ý của Phật. Bạn đồng học kia nói là duyên gợi tánh không, đó là ý của bạn đồng học kia. Hôm nay bạn đến hỏi tôi ý nghĩa là gì? Đó là ý của bạn. Không phải là như lai chân thật nghĩa. Vậy thì điều gì là Như Lai chân thật nghĩa? Trong cởi tính luật nói rất hay. Bạn nghe kinh, bạn đọc kinh. Gọi là nghe giảng, đọc kinh. Thì lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Đó chính là Như Lai chân thật nghĩa. cái ý này sâu hơn một chút bạn tỉ mỉ mà thể hội đáp án gọi là đáp án ở ngay trong câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trong nước có sáu câu hỏi Câu thứ nhất, xin hỏi ý nghĩa của Phật Bồ Tát gia trì chính là thiện tâm, thiện hạnh của mình dần dần hiện hiện ra. Phật tánh cũng từng tầng từng tầng lộ ra. Thực ra là chân tánh của chính mình đang bảo hộ cho mình. Cách giải thích này có đúng không? Đúng được một nửa. Không thể nói là không đúng Đúng một nửa nhưng chưa viên mãn Vì sao vậy? Đúng thật là Phật Bồ Tát ở trong âm thầm đang giúp bạn nhưng việc Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn cùng với đạo lý mà bạn vừa nói là như nhau. Nó là tương đối. Bạn có một phần thiện hạnh thì Phật Bồ Tát giúp bạn một phần. Bạn có hai phần thiện hạnh Thì Phật Bồ Tát giúp bạn hai phần Bạn không có thiện hạnh Mà cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ Thì Phật Bồ Tát không giúp được Đạo lý này Bạn thường hay nghe tôi giảng kinh Tôi cũng thường hay lấy thí nghiệm của tiến sĩ Emoto ở Nhật Bản làm chứng minh bạn có thể hiểu rõ nguyên lý của thí nghiệm này thì vấn đề này liền được giải quyết do đây có thể biết thực sự được phật bồ tát gia trì là phải buông xuống nếu không buông xuống thì sự gia trì đó rất có hạn không thể nói là không có có, nhưng có hạn Nếu bạn có thể buông xuống chấp trước Trong thế xuất thế gian Pháp Đối người, đối việc, đối vật đều không chấp trước Thì bạn nhập vào chánh giác Chánh giác là gì? Là A-la-hán Hay nói cách khác, bạn đã thành A-la-hán Vậy bạn là đệ tử Phật thật sự. À, bạn rất gần với Phật rồi. Lại có thể buông xuống phân biệt. À, Hết tẩy Pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa. Thì bạn là chánh đẳng, chánh giác. Thật sự có thể làm được không cởi tâm, không động niệm. Bạn là vô tượng, chánh đẳng, chánh giác. À, Trí tuệ đức năng tướng hảo ở trong tự tánh của bạn tự nhiên hiện tiền cho nên chỗ này không thể giải thích vì sao vậy vừa giải thích thì rơi vào trong vọng tượng phân biệt chấp trước trọn đủ vọng tượng phân biệt chấp trước thì đây là phàm phu lục đạo tiêu chuẩn. À, phân biệt chấp trước của phàm phu lục đạo là tâm luân hồi. Học Phật vẫn tạo nghiệp luân hồi thì không thoát khỏi lục đạo luân hồi. À, Nhưng trong lục đạo có ba đường tiện, dạ, có ba đường ác. À, Bạn đoạn ác tu tiện thật tốt thì sanh vào ba đường tiện bạn sẽ không bị đọa ba đường ác nhưng bạn không thoát khỏi lục đạo luân hồi không thể không hiểu đạo lý này câu thứ hai đệ tử xuất gia y theo cuốn khóa tụng sáng tối tịnh tông để làm công khóa nhưng không tụng tiểu mông sơn thì có được không có thể được học phật bạn có thể đem sự tu học của chính bạn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hồi hướng cho hết thảy vong linh khổ nạn trên thế giới này công đức bằng giới tiểu mông sư siêu độ vong linh thì quan trọng nhất là công phu tu học của chính mình chứ không phải ở hình thức. Khi tôi mới học Phật thì thầy của tôi là Đại sư Chương Gia đã nói với tôi Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Mấy năm trước, tôi ở Singapore. Tổng thống Nathan của Singapore đã đến gặp tôi cùng ăn cơm với tôi. Ông theo Ấn Độ giáo, ông nói với tôi, ông tôn kính Phật giáo nhất. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Ông cũng nói ra câu nói này. Rất hiếm có, thật không dễ. Câu nói này lần đầu tiên tôi nghe được là từ Đại sư Chương Gia. Từ trước tới nay chưa có ai nói ra được điều này. Ông đã thành đã nói ra được. Điều này rất có đạo lý. Chỉ cần bạn có công phu thật sự, dùng ý niệm của bạn thì có thể siêu độ được vong linh. Sự việc này là ở trong ảnh trần hồi ức lục của Đại sư Đàm Hư. Có sự việc này. Các bạn có thể đi tra tự xem.